được nổ về cho ông ta một nháy rất chi là đẹp phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 18 tháng 2, 4 ghép cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 4664 phải không ạ? Những ai cảm thấy trùng cầu trùng máu thì chúng ta hãy vào tiền bia hơi trà đá nhỏ nhẹ 5 10 điểm ngày mai phải không anh em? Không trùng cầu trùng máu thì dừng lại ở mức tham khảo trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Và ngày hôm sau thì 64 được nổ về cho chúng ta độc thủ đề luôn lại phải không anh em?